Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, các vua Diêm La khen ngợi. Phẩm thứ 8, 1. Diêm La Vương cùng quỷ vương Vân Tập. Lúc đó trong dãy núi Thiết Phi, có vô lượng vị quỷ vương cùng với cô Diêm La đồng lên đến cung trời đau lợi đến chỗ của Đức Phật các vị quỷ vương đó tên là ác độc quỷ vương, đa ác quỷ vương, đại chánh quỷ vương, bạch hồ quỷ vương, huyết hồ quỷ vương, xích hồ quỷ vương, tán ương quỷ vương, phi thân quỷ vương, điển quang quỷ vương, lao nha quỷ vương, đạm thú quỷ vương, phụ thạch quỷ vương, chủ hào quỷ vương, chủ họa quỷ vương, chủ phước quỷ vương, chủ thực quỷ vương, chủ tài quỷ vương, chủ mị quỷ vương, chủ xúc quỷ vương, chủ thú quỷ vương, chủ cầm quỷ vương, chủ sàn quỷ vương, chủ mạng quỷ vương, chủ tật quỷ vương, chủ hiểm quỷ vương, tam mục quỷ vương tứ mục quỷ vương ngũ mục quỷ vương kỳ nợi thất vương đại kỳ nợi thất vương kỳ nợi so vương đại kỳ nợi so vương a la cha vương đại a la cha vương những vị quỷ vương như thế mỗi vị cùng với trăm nghìn tiểu quỷ vương cả thầy ở trong cõi diêm phù đề đều có chức trách đều có phần chủ trị các vị quỷ vương đó cùng với vua diêm na đường sức oai thần của đức phật và oai lực của ngài địa tạng bồ tát đồng lên đến cung trời đang lợi đứng qua một phía hai vua diêm na bạch phật Bấy giờ, vua Diêm Na quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con cùng với các vị quỷ vương, lương sức oai thần của Đức Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mới được lên đến đại hội lên cung trời đau lợi lầy, mà cũng là vì chúng con đặng phước nành vậy. Nay chúng con có chút việc nghi ngờ, dám bạch hỏi Đức Thế Tôn, quỳ xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho. Bây giờ, vua Diêm Na, bây giờ Đức Phật bảo vua Diêm Na rằng, cho phép ông hỏi, ta sẽ vì ông mà dạy rõ. Lúc đó vua Diêm Na chiêm ngưỡng đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngó ngoái lại ngài địa tạng Bồ Tát rồi bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, còn xem xét ngài địa tạng Bồ Tát ở trong sáu đường, dùng trong nghìn môn cương trước để giáo hóa những để cứu độ những chúng sanh mắc phải tội khổ, ngài không từ mệt nhọc. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây đã có thần thông không thể nghĩ bàn được như thế, nhưng tại sao hàng chúng sanh vừa đặng thoát khỏi tội báo, không bao lâu lại phải bị đọa và ác đạo nữa? Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có thần lực chẳng thể nghĩ bàn như thế, nhưng tại vì cớ sao hàng chúng sanh chẳng chịu lương về đường lành để được giải thoát mãi mãi. Quý xin Đức Thế Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con. 3. Phật giảng sở nhân Đức Phật bảo Vô Diêm La rằng, những chúng sanh trong cõi diêu bồ đề tính từng cứng cỏi khó dạy khó sửa, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây đã trải qua trăm nghìn kiếp cứu vớt, nhưng chúng sanh đó làm cho sớm được giải thoát, những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường ác lớn, Ngài địa tạng bồ tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cỗi gốc nghiệp duyên và làm cho chúng sanh đó nhớ biết những công việc ở đời trước. Tại vì chúng sanh trong ngõ diêm phù đề kết nghiệp giữ phạm tội nặng, nên vừa ra khỏi ác đạo rồi trở vào lại, làm nhọc cho Ngài địa tạng Bồ Tát phải trải, trải qua nhiều số kiếp no nắng cứu độ chúng nó. Ví như có người quên mất nhà mình đi lạc vào con đường hiểm, trong con đường hiểm đó trong con đường hiểm đó có rất nhiều thứ quỷ dạ xoa cùng hùng sói sư tử rắn độc bọ cạp người quên đặt đường đó ở trong đường hiểm chừng dây nát nữa sẽ bị hại có một vị tri thức hiểu nhiều pháp thuật lạ, có thể ngăn trừ sự độc hại cho đến có thể trừ quỷ dạ xoa các loài ác độc. Chợt gặp người quên lạc đường kia đương muốn đi thẳng vào con đường hiểm nạn, liền vội bảo rằng, ô hay là ông kia, có duyên sự gì mà vào đi mà đi vào con đường hiểm nạn này, ông có pháp thuật lạ gì có thể ngăn trừ các sự độc hại chăng? Người lạc đường đó bỗng nghe lời hỏi trên, mới rõ là đường hiểm nạn, biển liền nuôi trở lại, muốn ra khỏi đường hiểm nạn đó. Vị thiện tri thức dám nắm tay dìu dắt, dân người nàng núi đó ra ngoài đường hiểm nạn, khỏi các sự độc hại, đến nơi con đường tốt, làm cho được an ổn rồi bảo rằng Lạy người làm đường, từ nay về sau ông chưa có đi vào con đường hiểm nạn đó nữa. Ai mà vào con đường hiểm đó ắt khó phải, ắt khó ra khỏi đặng lại còn phải bị tổn tánh mạng. Người lạc đường đó cũng xanh lòng cảm trọng, lúc từ biệt nhau vị tri thức lại dặn thêm, nếu ông có gặp kẻ quen người thân cùng những người đi đường hoặc trai hay gái, thời ông bảo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự độc hại, vào đó ắt phải tồn tánh mạng, chớ để cho những người đó tự vào chốt chết. Vì thế nên Ngài địa tạng một tác đủ đức từ bi lớn, cứu vớt chúng sanh mắc phải tội khổ, muốn cho chúng nó sanh lên cõi trời, cõi người để hưởng lấy sự vui sướng tốt đẹp. Những chúng sanh tội khổ đó do biết sự khốn khổ trong con đường ác nghiệp rồi, thì đã được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa. Nhưng người quên lạc đường kia, đường đi lạc vào đường như người quên nhà kia đi lạc vào đường hiểm gặp vị thiện trí thức dẫn dắt cho ra khỏi chọn không bao giờ còn trở vào đường đó nữa gặp gỡ người khác lại bảo chớ vào đường ấy tự nói rằng mình là người quên đường nên đi lạc vào đó đây đặng thoát khỏi rồi chọn hẳn không còn trở vào đường đó nữa nếu còn đi vào con đường ấy nữa thời là còn mê lầm không biết đó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng xa lạc rồi hoặc đến nỗi phải mất mạng như những chúng sanh bị đọa vào chốn ác đạo được Ngài địa tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện, dấu thoát sanh lên cõi trời rồi cũng vẫn trở vào ác đạo nữa. Nếu những chúng sanh đó kết nghiệp ác quá nặng, thời ở mãi chốn địa ngục không lúc nào được thoát khỏi. 4. Quỷ vương bày thiện nguyện Bấy giờ ác độc quỷ vương chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hàng quỷ vương số đông vô lượng ở trong cõi diêm phù đề hoặc có vị làm lợi ích cho người, hoặc có vị làm tổn hại cho người, mỗi mỗi đều không đồng nhau, nhưng vì nghiệp báo khiến quyến thuộc chúng con đi qua thế giới ác nhiều lành ít, hoặc đi qua sân nhà người hoặc thành ấp xóm làng chạy vườn buồng nhà, trong đó như có người trai người gái nào, thu được chút thuốc nành chừng bằng mấy lông sợi tóc, cho đến treo một lá phan, một bào cái, chút hương, chút hoa cúng dường tượng Phật cùng tượng Bồ Tát, hoặc đọc tụng tôn kinh, <laughs> cướp hương cúng dường một bài kệ, một câu kinh. Hàng quỷ vương chúng con cung kính làm lễ người đó như kính lễ các đức vật thuộc quá khứ đương hiện tại cùng lúc vị lai. Chúng con truyền các hàng tiểu quỷ có ai lực lớn và kẻ có phần chức trách về cuộc đất đai đó đều phải hỗ trợ giữ gìn, còn chẳng cho những việc không giữ cùng những sự tai nạn bất kỳ bệnh tật hiểm nghèo tình lình, dẫn đến những việc không vừa ý đến tai người đó huống đến gần chỗ của các nhà đó huống là để vào cửa. Đức Phật khen quỷ vương rằng hay thay, tốt thay, các ông cùng với vua Diêm na có thể ủng hộ kẻ thiện nam, người thiện nữ như thế. Ta cũng truyền cho các vị trời Phạm Vương để thích hộ vệ các ông. Lâm, chủ mạng chính thưa, lúc Đức Phật nói lời ấy xong, trong các hội có một vị quý vương tên là chủ mạng, bạch cùng Đức Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, vốn nghiệp duyên của con là cai quản về tuổi thọ của người trong cõi diêm phù đề, khi sanh khi tử con đều coi biết đó, thời cứ theo bổn nguyện của con, thời có lợi ích rất lớn cho mọi người, nhưng tại vì chúng sanh không hiểu ý của con, để để đổi khi sanh khi tử đều không được an ổn, tại làm sao thế? 6. Khi sanh lở lên làm lành kiêng ác, những người trong cõi diêm phù đề khi sắp khi mới sanh, không luận là con trai hay con gái, chỉ nên làm việc phước lành thêm sự lợi ích cho nhà cửa. Thời thổ địa, vui, thổ địa vui mừng khôn xiết, ủng hộ cả mẹ nhân con đều đặng nhiều sự an vui, hàng thân quyến cũng được phước lợi. Hoặc khi đã hạ sanh rồi lên cẩn thận, chỉ có giết hại sinh vật để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sản mẫu ăn, cùng nhóm họp cả hàng quyến thuộc lại để uống rượu ăn thịt ca sang đờn sáo. Nếu làm những việc trên đó có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng đặng an vui. Vì sao thế? Vì trong lúc sinh sản nguy hiểm đó có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tinh mị muốn oanh muốn ăn huyết tanh nhờ có con sớm đã sai các vị thần linh xá trạch thổ địa và hộ mẹ con người ấy làm cho được an vui người ấy thấy mình được ăn ổn thời đáng lẽ nên làm việc phước lành để đền đáp công ơn thổ địa mà trái lại giết hại sanh vật hội họp thân quyến đã phạm tội lỗi tất phải tự thọ lấy tai vạ mẹ con đều tổn 7. Lúc chết lên tu phước lại người trong cõi diêm phù đề đến lúc lâm chung, không luận là người lành hay kẻ dữ, con cũng đều muốn cho họ không bị đoạn lạc vào chốn ác đạo. Huống gì là người lúc sanh tiền biết tu, biết tu tạo cuối phước lành giúp thêm oai lực cho con. Trong cõi riêng phù đề, những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có trong mình quỷ thần ác đạo biến ra hình cha mẹ, nhất đến hóa là người thân quyến, dẫn dắt thần hồn người chết làm cho bị đoạn lạc vào chốn ác đạo. Huống gì là người lúc sanh tiền đã sẵn tạo nghiệp ác, bạch đức Thế Tôn, những kẻ nam tử nữ nhân ở cõi diêm phù đề lúc lâm chung, thời thần thức hôn mê không biện được lẽ lành điều giữ cho đến mắt cùng tai không còn thấy nghe gì hết. Hàng thân quyến của người lâm chung đó lại phải sửa làm sự cúng dường lớn, tụng đọc tôn kinh cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát. Lưu tạo nhân duyên phước lành như thế có thể làm cho người chết thoát khỏi chốn ác đạo, các thứ ma quỷ ác thần thảy đều phải lui tan cả hết. Bạch Đức Thế Tôn còn xem xét những chúng sanh trong cõi diêm phù đề. Lúc lâm chung nếu có thể nghe đặng danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát, danh hiệu của một Học một câu một bài kệ kinh điển Đại Thừa, thời con xem xét thấy hạng người ấy, trừ lăng tội vô gián và các tội sát hại, những nghiệp ác nho nhỏ, đáng lẽ phải bị đoạn vào chốn ác đạo liền đặng thoát khỏi cả. Đức Phật 8. Đức Phật căn dặn Đức Phật vào chúng mạng quý vương rằng Ông vì có lòng đại từ nên có thể phát ra lời nguyện lớn ở trong thanh tử cứu hộ chúng sanh như thế. Về đời sau có nếu có người nam người nữ nào đến lúc mạng chung ông chứa quên lãng lời nguyện trên đó đều lên lên làm cho giải thoát mãi mãi được an vui. Chú máng quý vương bạch cùng Đức Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, quý xin Đức Thế Tôn chớ lo, chọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sanh trong cõi diệt phù đề khi sanh khi tử đều muốn làm cho được an vui cả. Chỉ trông mong các chúng sanh trong lúc sanh cùng lúc tử, tin theo lời của con đã nói trên, thời đều giải thoát đặng lợi ích lớn. 9. Đức Phật thọ ký cho chủ mạng Đức Phật bảo Ngài, Địa Tạng Bồ Tát rằng, Thì Đại Quý Vương cai quản về tuổi thọ của mọi người đây, đã từng, đã từng trải qua trăm nghìn đời là vị quỷ vương ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh cùng khi tử. Đó là bậc Bồ Tát Đại Sĩ vì lòng từ bi phát nguyện hiện thân đại quỷ, chớ thiệt thời không phải quỷ. Quá 170 kiếp sau, ông đó sẽ được thành Phật, hiệu là vô tướng Như Lai, kiếp đó tên là An Lạc, cõi nước tên là Tịnh Trụ. Thọ mạng của Đức Phật đó đến số kiếp không thể tính đếm được. Lời Địa Tạng Bồ Tát, những sự của vị Đại Quỷ Vương không thể nghĩ bàn như thế. Hàng trời cùng người được vị ấy độ thoát, cũng đến số không thể hạn lượng. ha ha ha, un sam mô đi so ha.